thể 500 anh em đang theo dõi video thì à, thưa anh em hôm nay à, thay mặt công ty điện tử Tấn tôn Casino tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm à, cờ bạc bịp đang bán rất chạy trên thị trường hiện nay đó chính là con ví đổi bài của Nhật thì bằng mắt thường anh em nhìn này con ví đổi bài này không khác gì một con ví nam bình thường đây là dòng ví nam đứng nhé bên trong này rất là nhiều ngăn Đấy. anh em đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái Ờ, <clears throat> không chơi cờ bạc bịp thì anh em có thể dùng để đựng ờ, những cái dòng chuẩn ờ, những cái giấy tờ của mình tiền nong thoải mái Đấy. một chiếc ví nhưng mà hai công dụng Đấy, anh em nhìn này dây sạc cho anh em motor cháo đổi bài ở bên trong được may rất là kín đáo Đấy, đường may mũi kim rất là tuyệt vời luôn vì rất là chắc chắn đồ của Nhật nên anh em yên tâm à, hoàn toàn đảm bảo 100% về chất lượng cho anh em xem cái khả năng cháo đổi bài của chiếc ví này nhé Đấy, anh em nhìn này là hai này đưa lại hút di này hút nhà rất là tuyệt vời đó cháo đổ rất là nhanh và êm đúng không anh em cái dòng ví ờ, đổi bài của Nhật này này nó đã khắc phục được những cái nhược điểm của dòng ví đổi bài của tàu trước đây Đấy, anh em nhìn này cháo đổi không hề có một tiếng động nào luôn rất là nhanh và êm chỉ cần chạm nhẹ lại miệng Đấy, đưa vào Đấy, rất nhanh Đấy, nút nhả vào nha anh em nút nhả bài đây nhả bài ra là nó sẽ nhặt ra Đấy. con ví này hay ở cái chỗ là anh em không cần phải luồn được bài vào những cái dòng à, máy đánh bài hoặc là kính áp tròng thì xuyên bài thì anh em sẽ phải uh, luồn được bài vào nhưng mà với con à, ví đổi bài này thì hoàn toàn không cần Đấy. anh em <coughs> sử dụng con ví này thì anh em không cần phải uh, luồn được bài mình vào đâu Đấy. chỉ cần uh, mang con ví đến sử dụng ví trực bài trực tiếp trong cuộc chơi thì à, tôi sẽ test thử cho anh em vài ván để cho anh em nhận cái sự hiệu quả của con ví này thì à, anh em à, có thể chơi liêng ba cây hoặc là bài cào dùng con ví này thì đảm bảo với anh em 100% luôn là người chiến thắng thì đây tôi sẽ bỏ đầu người ra để test thử vài ván ba cây cho anh em chơi nhé thì <clears throat> Đấy, anh em nào mà theo dõi video có vấn đề gì thắc mắc thì cứ comment trực tiếp xuống bên dưới cho tôi tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em hoặc là anh em có thể kết bạn zalo với tôi qua số điện thoại trên màn hình 08 44 17 49 tôi sẽ à, giải đáp mọi thắc mắc cho anh em bỏ đầu người ra ok mình sẽ chơi bài bán ba cây cho anh em xem vừa, vừa chơi vừa hướng dẫn anh em cái cách chơi con ví đổi bài này đây ngoài cái ví đổi bài này bên tôi còn rất là nhiều dòng sản phẩm hạn dạ, như là nhát tròn này, uh, ờ, nhịp xuyên bàn uh, ờ, máy đánh bàn áo đổi bàn quần đổi bàn các dòng sản phẩm về sóc đĩa bịp cũng rất là nhiều Đấy, quân cảm ứng nồi bát đĩa tàng hình Đấy. anh em thích loại nào cũng có thị trường cờ bạc bịp có con nào chúng tôi có đồ đấy uh, giá cả thì hợp lý phải chăng ok bắt đầu mình chia mình lấy cái nha nhà nào to thì à, làm chưa 7 điểm này cái này bao nhiêu 4 điểm ok 8 điểm nhà mình ok nhà này là nhà làm trương rồi anh em mình chơi như một cái bán bài bình thường ok nhà trương đúng không ạ vòng này mình cắt đầu tiên mình cắt trước nhé một nhắc tôi luôn chia từ nhà mình mình cứ chơi như là một cái chơi bình thường anh em nhìn này bài mình bao nhiêu điểm rất là thấp đúng không anh em anh em hãy tận dụng cái ván này ván này điểm thấp thì anh em hao một lá vào lá nào cũng được tôi thì tôi sẽ thường hao lá chất rô hoặc những cái lá uh, <clears throat> bài đỏ hay là lá lớn để uh, khi anh em kể cả có bằng điểm với người ta anh em có chất rô hoặc có lá lớn hơn thì anh em cũng sẽ là nhà chiến thắng đấy độ về chất độ về điểm đấy mình sẽ hao cách hao này hai này đưa vào ví này rất là nhẹ nhàng thôi người ta tăng nhỏ đấy, xem điểm nhà trường để nhà trường lên điểm đấy để nhà trường lên điểm đấy, anh em chấp nhận là úp bài luôn là bài nào coi như ván này thua đấy, một tỷ không có gì đấy. coi như để chấp nhận thua trương ván này ok tiếp tục chưa bài ra nhà này cắt tôi cắt hộp ba một hai ba chia từ nhà trường luôn đặt cho anh em xem điểm luôn nhé xem điểm với nhà luôn Uầy, chương 789 này thì chơi Đấy. ok xem điểm với nhà này nhà này bao nhiêu đấy anh em nhìn này bài làm điểm rất thấp còn bài điểm anh em anh em thấy chưa 8 điểm ok à, ván nào mà anh em cảm thấy bài mình điểm cao rồi anh em không cần phải thiết phải cháo đổ nữa đấy ok ván này mình thắng đúng không một ván 8 điểm này tôi sẽ chơi từ 5 10 ván cho anh em nhìn để anh em cảm nhận đấy là bài mình lúc nào cũng có điểm luôn điểm rất là cao là là, là khác đấy. Đấy, anh em chơi ba cây có thể đóng gàng vào khi mà mình to nhất là mình đã vơ gà rồi đấy, đấy anh em ngồi chỉ cần bắt gà không thôi là cũng chiến thắng rồi đến lượt nhà này cắt cắt thế nào được thoải mái một hai ba bốn chia từ đây nhà nào cắt được không ảnh hưởng gì đến bài của nhà mình cả à. khi nào mà đến cái dây mình làm chưa đấy anh em nhìn đi như cái ván này mình bao nhiêu bài mình có bao nhiêu Ui xa, một tỷ một tỷ còn đen xì đúng không mình bắt buộc phải đổi rồi à, anh em nhìn nhé chưa biết điểm nhà trường thế nào nhưng mình bắt buộc là phải đổi đấy 5 điểm 5 điểm ít ra anh em còn có điểm để thi đấu đúng không ạ xem nhà trường như thế nào đấy may chưa may mà anh em đã đổi thành 5 điểm nhà trường đây này mình đấu với nhà trường đấy. nhà trường như thế nào nhà trường cũng một tịt nhưng mà so với một tịt lúc nãy của anh em thì uh, một tịt của mình đen xì còn một tịt của họ đấy, anh em nhìn đi có rô thế là mình đã chiến thắng rồi đấy rất là đơn giản ok không cần quan tâm điểm của hai nhà này như thế nào mình chỉ đấu với nhà trương thôi mà anh em còn khi mình làm trương thì mình sẽ lại gần là nhà chiến thắng ok đến lượt nhà mình cắt đúng không ạ hai một hai chia từ đây đó anh em nhìn đi điểm nhà bể đấy anh em nhìn xem lại rất là thấp đúng không ạ anh em nhìn cho tôi này lại một tịt rất là đen đúng không ạ nhưng mà anh em yên tâm cái vấn đề đấy là có con ví đổi bài giải quyết nhìn cái trá đổi này đấy. anh em mua ví về tập luyện cho tôi 10-15 phút thôi anh em sẽ sử dụng con ví này một cái rất là thuần thục đấy. một cái thao tác nhỏ đơn giản bài anh em đã trở thành một bài 8 điểm theo nhà trương như thế này đấy anh em thấy chưa <clears throat> trương chỉ có 3 điểm thôi mình 8 điểm để nguyên mình một tịt là mình thua rồi đúng không ạ 8 điểm lại chiến thắng đấy. tiếp tục nhé từ nãy giờ mình chưa lên thua trương tiếng nào cả Đó. nhà này cắt đúng không ạ chia từ một đây đây anh em nhìn cho tôi đấy. bài mình 8 điểm rồi ok 8 điểm và mình cảm thấy bài mình to rồi mình không cần thiết phải trao đổi nữa 8 điểm là cũng khá thích hợp rồi và cái ác trong bài của mình không à, giải quyết được cái vấn đề gì cả cái app trong ví này này đổi vào không giải quyết vấn đề gì cả thì anh em à, sẽ à, thôi không đổi nữa đây ok trường ván này cũng 8 à, điểm cũng rất là to nhưng mà đấy và 10 ván thì mình chơi mình thắng đấy tầm 7 đến 8 ván thôi thì cũng đã là nhà chiến thắng cuối cùng rồi thì đấy, anh em ạ chơi bài thì cũng phải có lúc thắng lúc thua cháo đổi sao cho hợp lý đúng không ạ chứ không thể nào mà thắng suốt được đấy rất là đơn giản anh em chỉ cần <coughs> kết hợp với cuộc chơi sao cho khéo léo đúng không ạ khi anh em mua ví đổi bài này tấn quân casino sẽ có những người thầy người thợ hướng dẫn anh em cái cách chơi hợp lý hiệu quả Đấy, kết hợp với cuộc chơi thì anh em có thể uh, mua chiếc ví này đặt hàng thông qua số điện thoại 0844 17 anh em ở bất kỳ đâu trên mọi miền tổ quốc chúng tôi đều có thể gửi được hoặc là anh em ở gần các cơ sở như là bến xe mỹ đình bến xe miền đông thì anh em có thể à, lên trực tiếp cơ sở điện cho tôi theo tôi điện thoại trên màn hình tôi sẽ đón đón anh em đưa anh em vào tận cơ sở đấy thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Tuân Casino nhé xin chào toàn thể anh em